봉수어 카페 đã liền nóng ừ. Ờ. lên rồi người đây hả đang đợi làm gì mà lâu thế không xịn quá xịn quá thôi đừng chụp em thôi mặt mũi chưa trang điệu anh, anh đâu có chụp đâu thôi đừng quay anh ơi khoan chụp bây giờ gia đình làm ở công ty rồi có gì kết hợp rồi này kia nọ làm không có mang an nghe nói vậy đó sáng à, sáng này mi rồi mấy anh merci beaucoup